cười vãi quá thần thằng nó học cười vãi lẹ đi dũng ơi gọi mày lâu quá phan tom ơi phan tom có đang trong đây không phan tom gió kìa tên uh, ờ, 44 phòng uh, xiềng uh, thủy cung đi thủy cung hai bít sổ